thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung và đài lui tuần thì cái đường cầu lô khung của chúng ta thì nó vẫn là rực rỡ phải không ạ hai cái đường cầu lô khung của chúng ta chia sẻ gần đây nhất đường cầu thứ nhất là đường cầu bạch thủ lô là con 04 thì ngày hôm qua thì nó cũng đã ra anh em nhé ngày hôm qua thì nó cũng đã ra được con bạch thủ 04 ngày thứ ba còn về cái đường cầu cặp lô khung 3 ngày cặp 0330 thì nó cũng ra ngày thứ hai anh em nhé thì chúng ta đã chiến thắng được con 30 này phải không ạ thì chúng ta ăn được bạch thủ và một con uh, cặp 30 này thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta anh em nào mà chơi về phần lô khung thì chúng ta chiến thắng được về phần lô anh em nhé còn về phần đề của chúng ta thì cái bộ đề 34 này của chúng ta thì vẫn chưa ăn được và cái bộ đề 04 này anh em nhé thì anh em nào mà nuôi cái chạm không thì chúng ta ngày hôm qua thì đề nó về con kép 5 năm đấy thì con 00 này nó vẫn đi cặp cùng con 5 năm thì anh em nào mà đánh đủ 19 số thì chúng ta cũng chiến thắng được cả đề anh em nhé nhưng mà mình nghĩ là rất ít anh em nào mà lên đánh cả cặp 00 và 55 Đâu ờ, dù sao thì ở trên kênh của chúng ta thì à, đề thì mình cũng vẫn khuyên anh em là cái đầu năm thì cái nó à, chạy thì vẫn chưa ổn định nên là anh em cứ vào nhỏ nhẹ cho mình về phần lô thì hôm trước thì mình cũng khuyên anh em là vào bạch thủ lô 04 thì chúng ta cũng chiến thắng được con 04 và con 30 phải không ạ thì mình bảo anh em là về phần lô của chúng ta đang rất chi là đỏ thì anh em vẫn có thể là vào ok được phải không ạ thì chúng ta cũng chiến thắng được về phần lô này anh em nhé thì chúng ta ăn được hai nháy lô thì kết quả của chúng ta ngày hôm qua đây con đề về 5 năm này thì chúng ta anh em nào mà đánh cái chạm không thì chúng ta cũng chiến thắng được anh em nhé bạch thủ lô 04 về giải 6 này và con 30 à, của chúng ta về giải 5 thì tiếp tục chúng ta ăn được hai nháy lô anh em nhé hai nháy lô liên tục phải không ạ thì uh, anh em nào mà đang nuôi về phần đề thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về cái đường cầu lô khung của chúng ta kết hợp với lại xiên 2 thì có rất nhiều anh em nhắn tin bậu là nên về phần là lô khung bạch thủ lô và cái xiên 2 thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình dành chút thời gian ra để chia sẻ cho anh em để chúng ta cùng tham khảo để chúng ta chơi anh em nhé thì một lần nữa thì chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được con uh, à, bạch thủ lô 04 và con 30 thì mình cũng cảm ơn 565 người đã like cho mình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 anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với mình thì anh em kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh đỡ làm mất cái thời gian của nhau Zalo 0566517326 500k mãi mãi anh em nhé Ok thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình thì mình sẽ đi, đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung kết hợp với lại xiên 2 anh em nhé đường cầu lô khung của chúng ta định khá là ổn phải không ạ thì mình sẽ lấy từ thứ năm hàng tuần này hôm nay thì mình không chia sẻ về phần đề thì mình sẽ kết hợp với lại xiên cho anh em nhé thứ năm này ngày 29 tháng 12 ở giải đặc biệt kết hợp với giải nhất chúng ta lấy con cuối cùng giải nhất và con cuối cùng giải đặc biệt này thì chúng ta làm lô khung 3 ngày ghép xiên thì chúng ta lấy cái giải tư này cho mình anh em ghép theo đường mũi tên này cho mình em nhé chúng ta có lô khung 3 ngày này để chơi thứ sáu này thứ bảy này và chủ nhật cặp lô khung 292 chúng ta ghép xiên với lại con 363 à, anh em nhé 6 92 này 6392 thì nó hơi dài một chút thì anh em cũng để ý đây cho mình ghép theo để ý ghép theo cái đường mũi tên này anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em này để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ năm ngày 29 tháng 12 Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được cặp lô khung là 92 anh em nhé. 92 của chúng ta về hai nháy. Ghép xiên với lại 363 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 3663 anh em nhé. 3629 và 6329 này. 63 Chúng ta chỉ ăn được 6392 thôi anh em nhé. 6392 chứ không có 29. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được rồi phải không ạ? tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 5 tháng 1 của chúng ta thì có cặp lô cung 3 ngày là 101 này 101 ghép xiên với lại 4501 4510 5401 5410 Để chúng ta chơi thứ 6 thứ 7 chủ nhật này Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 10 này Lô khung anh em nhé Ăn được con 10 Xiên của chúng ta thì ăn được con 10 và con 54 anh em nhé 54 của chúng ta về giải tư này thì chúng ta ăn được con 54 và con 10 10 của chúng ta về giải 7 và con 54 ghép xiên thì chúng ta ăn được một cặp và ăn được cặp lô cung ngày đầu tiên khi ăn xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 12 tháng 1 của chúng ta thì chúng ta có cặp lô khung 2992 xiên của chúng ta thì có con 29 này 38 29 83 9238 9283 Để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật Thứ năm ngày 12 tháng 1 này Thì mình sẽ đi test cho anh em Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được cặp lô cung là con 92 anh em nhé. 92 và ghép xiên với lại 3883 thì chúng ta đã ăn được con 38 này. Phải không ạ? Thì chúng ta ăn được xiên 92 38. Ăn được một cặp xiên. Đó. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần. Thứ bảy này, chủ nhật này, thứ hai này, thứ ba thứ năm ngày 19 tháng 1 của chúng ta thì chúng ta có cặp lô khung 6776 ghép xiên với lại 18 anh em nhé 1867 này 1876 8167 8176 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật này thứ năm ngày 19 tháng 1 ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 67 67 của chúng ta về hai nháy anh em nhé 67 dạy 5 này hai nháy liền và ghép với lô khung của chúng ta là con 1881 thì chúng ta đã ăn được con 1867 xiên này đó thì về phần xiên của chúng ta thì có bốn cặp chúng ta đánh theo cái tỷ lệ thì tí nữa cuối video thì mình sẽ nhắc cho anh em bởi vì là xiên này thì cái lợi nhuận của nó rất chi là cao anh em nhé chúng ta ăn được 67 hai nháy và ăn xiên 2 tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ tư này thứ năm ngày 26 tháng 1 thì chúng ta có cặp 242 này xiên với lại 343 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ năm ngày 26 tháng 1 này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được cặp lô khung là con 42 này phải không ạ 42 của chúng ta thì về ở giải 7 này tiếp tục khiên xong chúng ta lại test tiếp thứ bảy chủ nhật để xem về phần xiên này ngày thứ bảy thì chúng ta không ăn này sang ngày chủ nhật thì chúng ta đã ăn được con 42 thì ghép xiên với lại con 3443 thì chúng ta đã ăn được 34 và còn 42 này ăn được cặp xiên anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 52 năm anh anh em nhé 525 này ghép xiên với lại 37

thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung 2552 thì cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì nó ra rất chi là sớm anh em cũng để ý cho mình em nhé còn về phần xiên này thì anh em cũng có thể là vào cho mình mỗi cặp 50k 50k một cặp cho mình cái tỷ lệ đánh của chúng ta thì uh, một ngày thì chúng ta đánh 50k một cặp thì chúng ta mất 200 khi ăn được thì chúng ta được uh, à, 500 anh em nhé 500 trừ 200 đi chúng ta vẫn lại được 300 nên là anh em cân đối cân đối chia làm sao mà vào tiền cho nó hợp lý là được về cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì cái tỷ lệ lỗ rất chi là cao nên là anh em tự tin vào cái đường cầu lô khung cho mình anh em nhé về phần xiên này thì chúng ta có đánh 50k hoặc là 10k tùy anh em anh em nào có vốn nhiều thì đánh nhiều có vốn ít thì đánh ít anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung kết hợp với lại xiên 2 anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta chơi và tham khảo về cái đường cầu lô khung 3 ngày của chúng ta nhé chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em tập trung vào cái đường cầu lô khung này cho mình lô khung của chúng ta thì rất chi là đỏ anh em nhé rất chi là đỏ còn về cái đường cầu xiên này thì anh em cũng có thể là tham khảo cho mình xiên tham khảo anh em nhé tham khảo thêm về bốn bốn cặp lô xiên 2 này